Hi, chào mừng các bạn đã đến với series danh sách video hướng dẫn cách kiếm tiền trên Archway cho người mới bắt đầu từ A đến Z. Và đây là video đầu tiên trong chuỗi video đó. Và trong series video Archway này, đầu tiên nhất mình sẽ giới thiệu cho bạn Archway là gì, cũng như là Affiliate Marketing là gì và ba lý do tại sao chúng ta nên chọn Archway để làm Affiliate Marketing. Tiếp theo thứ hai, mình sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tạo tài khoản trên cả máy tính cũng như là trên điện thoại smartphone của bạn ha. Cũng như là giải thích cho bạn tại sao chúng ta không đăng ký được tài khoản iTrade và game nữa là cách kích hoạt tài khoản iTrade của bạn. Rồi tiếp nữa thứ ba là mình sẽ hướng dẫn bạn cách đăng nhập vào iTrade cũng như là cách đưa iTrade ra màn hình chính trên điện thoại của bạn và giải thích cho các bạn chưa hiểu lý do rằng tại sao các bạn không đăng nhập được vào iTrade. Rồi kế nữa mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta làm quen với giao diện đăng nhập của iTrade. Rồi thứ tư mình sẽ chia sẻ bạn những thuật ngữ cơ bản của iTrade Ví dụ như là CPA này, CPL rồi CPS, cũng như là CPO, CPR, CPI, CPQL trong iTrade là gì rồi EPC, DAC, ATSP trên AdChain là gì. Và thứ năm là phần nhiều bạn quan tâm nhất đúng chưa ạ? Đó chính là cách kiếm tiền trên AdChain. Thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách kiếm tiền trên AdChain cho người mới bắt đầu từ A đến Z, rồi cách làm AdChain hiệu quả, các chiến dịch dễ kiếm tiền hiệu quả nhất trên AdChain, hướng dẫn cách chạy các chiến dịch như thương mại điện tử này, có sàn như Shopee, Lazada, Tiki, rồi các chiến dịch về dịch vụ tài chính và kém nữa là cách kiếm hoa hồng AJ trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube rồi TikTok. Hướng dẫn bạn cách kiếm 1 triệu hoa hồng đầu tiên trên AJ, cách kiếm tiền với affiliate marketing của AJ, hướng dẫn tạo link AJ, rồi cách báo mất đơn trên AJ như thế nào. Và tiêu nữa thứ sáu là cách rút tiền từ AJ thì cụ thể là khi nào AJ duyệt hoa hồng, rồi AJ thanh toán vào thời điểm nào. Và cuối cùng thứ bảy chúng ta sẽ cùng đi trả lời câu hỏi AJ có lừa đảo không? rồi cách kiếm tiền từ AJ có thật không và AJ có phải đa cấp không cũng như là AJ có thực sự uy tín không. Ok thì đó là 7 nội dung chính mình sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng như là hướng dẫn bạn trong series danh sách video cách kiếm tiền trên AJ cho người mới bắt đầu từ A đến Z. Và trong video tiếp theo, như vừa nãy mình đã chia sẻ là mình sẽ giới thiệu cho bạn AJ là gì, cũng như là Affiliate Marketing là gì, rồi ba lý do tại sao chúng ta nên chọn AJ để làm Affiliate Marketing hãy cùng đón chờ video tiếp theo nhé